Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý tín chủ tuổi giáp dần cùng theo dõi luận giải cụ thể chi tiết ngay sau đây nhé. Dự báo chính xác nhất về tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, từ 2023 đến 2030, chuẩn bị trước được điều này, tránh được khổ nạn, vận đáo hanh thông, về già an nhàn, giàu xa vô túc, cảm nhận về nhân sinh quan trong cuộc sống thì giáp dần luôn tin rằng hạnh phúc của một người được quyết định bởi ý thức của người đó. Phúc đức không phải từ trên trời rơi xuống mà đến từ sự tu dưỡng của bản thân, số phận không phải do trời định mà do chính giáp dần tự quyết định. Bất cứ ai muốn có được cuộc sống viên mãn thì phải phấn đấu, nỗ lực, đấu tranh để giành lấy và trước khi bắt đầu phấn đấu, giáp dần cũng đã phải xác lập một khái niệm nhất định để hướng tới. Như người xưa có câu, chỉ khi đạt được sự thống nhất về hành động và tư tưởng, thì con người ta mới có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Từ năm 2023 đến 2030, khi đã đi qua quá nửa đời người, Giáp Dần mới nhận ra đạo lý có thể thay đổi số phận, biết càng sớm thì càng có lợi. Từ năm 2023 đến 2030, Giáp Dần tin rằng một người cần phải có trao dồi đức hạnh và trao dồi sự nghiệp của mình dù bản thân có xuất thân như thế nào, thành tích cao đến đâu, thì cũng cần phải nâng cao phẩm hạnh của bản thân và chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Trên thương trường, đạo đức, chữ nghĩa hiếm khi được coi trọng, thời trẻ trong mất một số giáp dần, âm mưu và thủ đoạn là con đường tắt để đi đến được thành công. Nhưng tại thời điểm đó ít giáp dần biết được, đó là những thứ hư vinh không thể tồn tại mãi. Từ năm 2023 đến 2030, giáp dần hiểu được rằng nhân đức của một người giống như dòng nước nó mang lại lợi ích cho người khác nhưng cuối cùng sẽ nuôi dưỡng chính bản thân mình khi giáp dần có thể thúc đẩy bản thân và người khác tạo ra lợi ích cho những người xung quanh thì một khi thành công giáp dần sẽ cảm thấy thanh thản và phúc khí cũng theo đó mà tăng lên từ năm 2023 đến 2030 trong đối nhân xử thế đỉnh cao của giáp dần khôn ngoan là nửa hiền nửa phản về vấn đề này người giáp dần sẽ thắc mắc chẳng phải đang nói đến việc dù muốn thực hiện một việc gì đi chăng nữa cũng phải để đạo đức lên đầu tiên hay sao? Tại sao chúng ta vẫn cần có một sự khôn ngoan của kẻ tiểu nhân? Hãy tưởng tượng nếu như tín chủ gieo lòng tốt của mình cho con sói hung ác như vậy, chẳng phải tín chủ sẽ trở thành những con cầu không biết phân biệt đúng sai hay sao? Làm người hãy rèn luyện cho mình bản lĩnh để phân biệt tốt xấu, cũng như từ chối những điều tiêu cực. Trong cuộc sống không có điều gì là tuyệt đối. Để thích nghi và tồn tại, Giáp dần cần có cả đạo đức và bản lĩnh. Từ năm 2023 đến 2030, đều khó nhất trong cuộc sống của giáp dần là không được hoang tưởng, nhờ giáp dần trong đời thường hay sống trong những kỳ vọng xa vời, nên kết quả đổi lại là khổ cả đời. Lấy thái độ nghiêm túc làm ví dụ, một số người luôn nghiêm túc trong mọi việc và không biết cách xoay chuyển tình thế. Những người như vậy, đặc biệt, dễ mắc lỗi và họ cũng bộc lộ rõ sự yếu kém trong cách cư xử với những người xung quanh. Làm người lúc cần sắc sảo thì sắc sảo, lúc cần uyển chuyển thì nên uyển chuyển, có những công việc cần sự nghiêm túc tuyệt đối. Giáp dần phải nghiêm túc thực hiện và có những điều nhỏ, đôi khi khiến cho tín chủ phân vân đúng sai. Nhưng chỉ cần gia chủ biết cách điều hòa thì mọi việc sẽ vẫn đi theo đúng hướng của nó. Đừng để những điều vụn vặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chính giáp dần. Từ năm 2023 đến 2030, trước những biến cố lớn, sắp dần hãy thận trọng và khôn khéo. Đối mặt với những vấn đề tầm thường, hãy nhắm một mắt, đây chính là cách sống uyển chuyển của giáp dần. Khi còn trẻ giáp dần, chỉ cần đạt được thành tựu nhất định thì sẽ khoe khoang trước mặt người khác. Một số giáp dần còn chọn cách đăng chúng lên mạng xã hội để tất cả bạn bè cùng thấy và bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhận được những lời tán dương từ người khác, còn khiến cho tín chủ vui hơn việc nỗ lực cuối cùng cũng đạt được thành tựu. Tuy nhiên, khi giáp dần đã trải qua thử thách của cuộc đời, bản mệnh sẽ từ nghiệm hiểu rằng không nhất thiết phải thể hiện mọi thứ trong cuộc sống. Việc khoe khoang chưa chắc sẽ mang lại thể diện, quá phô trương là cái bẫy vô hình, mà khiến cho nhiều giáp dần không ý thức được, nó có thể gây ra những rắc rối không cần thiết cho chính bản thân của giáp dần. Hạnh phúc phải đến từ trong tâm, chứ không phải là phụ thuộc vào những lời tán dương ở bên ngoài, chỉ khi đó giáp dần mới thực sự sống cuộc đời của mình. Trong cuộc đời, Giáp dần đã hy vọng rất nhiều vào sự công nhận của thế giới bên ngoài và cuối cùng nhận ra rằng thế giới là của riêng mình và không liên quan gì đến người khác. Điều này đã phản ánh bản chất của giáp dần, sống vì con mắt ý tưởng của người khác chính là nhà giam không thể tháo chạy do tín chủ tạo ra. Giáp dần thường quên rằng mình cần làm hài lòng bản thân, chứ không phải là làm hài lòng người khác. Thay vì sống vì con mắt của người khác, tốt hơn là hãy sống theo đuổi của chính mình, số phận của giáp dần sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Từ năm 2023 đến 2030, có ba bước trưởng thành trong cuộc đời. Một là khi giáp dần nhận ra mình không còn là trung tâm của thế giới. Hai là khi giáp dần nhận ra rằng mình không thể làm được gì, dù có cố gắng đến đâu. Thứ ba là khi giáp dần chấp nhận cái bình thường của mình và tận hưởng nó. Ở tuổi 40 giáp dần thấy rằng mình không còn là trung tâm của thế giới. Ở tuổi 50 giáp dần thấy mình không thể thay đổi thực tế cuộc sống của mình ở tuổi ngoài 50, Giáp dần đang dần chấp nhận những sự thật của cuộc sống bình thường. Có thể nói thời gian và cuộc sống đã mày nhẵn các góc cạnh của Giáp dần. Nhưng trên thực tế, đây là một kiểu trưởng thành được mài rũa theo năm tháng. Khi đến một độ tuổi nhất định ngoài 50 này, Giáp dần nên ngừng ngưỡng suy nghĩ quá tham vọng và ngừng có những ý tưởng viển vông. Đôi khi tín chủ nên sống ngẫu hứng hơn một chút và tự nhận thức rõ về bản thân. Đây chính là sự may mắn khi mà giáp dần vẫn được sống và làm những điều mà mình yêu thích. Một trong những tuổi đặc biệt, có thể ca một khúc hài hoàng, nâm một ly rượu mừng khi 2022 kết thúc. Với nhiều người, thời khắc giao thừa, chuyển mình từ 2022 sang 2023, đơn giản chỉ là một năm mới, đơn giản chỉ là một cái Tết nữa. Nhưng, với giáp dần, nó là thời khắc đánh dấu sự chuyển hoàn toàn sang một trang mới của cuộc đời, một chương rực rỡ mà giáp dần đã đợi đã chờ, đã bao năm cống hiến, đã bao năm nỗ lực, đã bao năm chăm chỉ, gửi những nỗ lực hết mình vào cuộc đời Bon Chen. Một chương mới kéo dài 7 năm, bắt đầu từ 2023 này, hiểu thành và thăng hoa. Cuộc đời của một giáp dần không thiếu những tranh đấu, không thiếu những thử thách và trông gai. Nó là một cuộc đời rất cần nhiều can trường, cần rất nhiều kiên trì, cần rất nhiều bền bỉ. Cuộc đời của một giáp dần là một cuộc đời thấm đẫm những thất vọng về nhân tâm, thấm đẫm những đau thương, những sững sờ ngẩn ngơ. Rất nhiều lần cho đi, nhiều hơn là nhận được, rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều chán nản vì sự chân thành, thẳng thắn, nhiệt thành của bản thân. Cuộc đời của một giáp dần luôn cần họ phải chăm chỉ, vì nếu không chăm chỉ thì chẳng có chút tiểu thành về thân, nó là một cuộc đời là 10, chỉ mong được năm. Nhưng rồi bị bầy chim ưng mang tên bạn bè, người thân sâu xé, cuối cùng cũng chỉ còn được hai ba phần về mình, Cuộc đời của một giáp dần là một cuộc đời hiếm khi được thừa kế, là một cuộc đời mà muốn gì thì phải tự đi mà làm lấy, quy đổi từng giọt mồ hôi, từng giọt nỗ lực, từng giọt nhiệt huyết, nhiệt thành. Chuyển hóa nó thành vật chất trong tay, thị phi là có, hiểu nhầm là lắm, lừa bạc cũng nhiều. Nhưng dù bao nhiêu người bị đời gieo bao ưu phiền. Ngọn lửa lưu ly, trong suốt của giáp dần chưa bao giờ bị ảm đạm, mở phai cho tất cả những gì giáp dần đã trải chỉ biết nói cảm ơn bản thân giáp dần vì đã luôn can trường lạc quan sống thiện và lựa chọn trao đi vì với giáp dần trong cơn giận dữ có thể nghĩ mình sẽ thủ đoạn loại nọ kia nhưng rồi sau đó giản đơn chỉ là một cái cười trừ nhà cho sự thiệt thòi mà mình đã chịu rồi lại từ từ đấu đời mà thôi bảy năm tới là bảy năm của một sự sang trang một vòng đại vận may mắn một chu kỳ sinh sôi phát triển cho con hổ giàu tình cảm ngập trong những thuận lợi đi lên chỉ cần giáp dần nhớ cần tiếp tục duy trì, chăm chỉ, cần tiếp tục nỗ lực bền bỉ thế là được. Bao nhiêu điều thiệt mà sắp dần đã trải, đều tiếc cho giáp dần thêm một giọt phúc, tiêu trừ đi một giọt họa, tiêu tan đi một giọt nghiệp, chuẩn bị cho một sự thuận may trong chuỗi chu kỳ từ 2023 đến 2030 này. Vậy nên, hãy trân trọng, biết ơn bản thân, đã không lựa chọn hèn yếu, vì lòng ta có mãnh hổ, tàn mạn tưởng vi. Người xưa có câu, bôn ba, không qua thời vận, trên con đường công danh sự nghiệp, Giáp Dần cũng có những bước thăng trầm, biến đổi thịnh suy. Khi nắm rõ được các hung thịnh suy trong từng giai đoạn, có thể tránh được những tổn thất và chủ động nắm lấy cơ hội phát đạt thịnh vượng. Có những Giáp Dần đang trong vận không tốt nhưng vẫn mù quáng đầu tư, kết quả thiệt hại thua lỗ và có nhiều Giáp Dần khi nắm được vận thịnh vượng nên họ dốc sức vào sự nghiệp, kết quả thu được rực rỡ vẻ vang. Đỉnh cao của tử vi đó là khán hạn, biết trước được những biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Người ta thường có câu, mệnh trời khó cải, từ vi ấn định sẵn đến 80%, nhưng 20% là nằm trong tay giáp dần. Giáp dần có thể thay đổi số mệnh, lựa chọn đi ngược lại số mệnh hoặc hòa vào dòng chảy vận mệnh ứng số mà đi. Các cách cục giàu có cũng có thể thấy được ngay trên lá số. Đặc điểm chung của những giáp dần giàu có là cung tài bạch hoặc điền trạch rất vượng. Bản mệnh đắt cách cục đẹp, nếu vận hoặc mệnh tốt đẹp thì nhất định sẽ có chức tước hay nghề nghiệp cao sang ở cấp chỉ huy và được giàu sang dễ dàng. Ngược lại, nếu xấu thì vất vả, cả đời cứ phải lo cơm áo, không mấy được nghỉ ngơi. Có nhiều giáp dần thông minh về tài chính, nhưng vẫn không thể làm giàu và vẫn kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê. Xem vận mệnh để tín chủ tuổi giáp dần thấy được những điểm mạnh và yếu trên lá số. Xem dòng tiền của mình từ đâu tới, đầu tư gì thì sinh lời, tổng khối lượng tài sản tối đa trong đời thời điểm nào vững nhất về tài lộc, cách quản lý tài chính trên lá số đời mình. Vốn là một con giáp giao thiệp rộng rãi, sở hữu tài ngoại giao bẩm sinh. Giáp dần chính là cái tên được nhắc đến trong danh sách những con giáp nổi vận từ 2023 đến 2030, phần lớn là những chú hổ, luôn có sẵn kế hoạch, dự định cho sự phát triển của bản thân mình từ trước đó. Nếu như giáp dần, cố gắng phấn đấu hết sức mình không ngừng nghỉ, cộng với sự hỗ trợ từ quý nhân nữa, thì bản mệnh có thể đạt được những thành tựu hết sức đáng mong đợi và ngoài sức tưởng tượng của người khác. Với những giáp dần, đang làm công việc văn phòng, làm công ăn lương, thì nhờ vào có sự trợ giúp của các thần, phúc tinh mà mọi việc được diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Mặc dù từ 2023 đến 2030, giáp dần vẫn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng nếu như tín chủ kiên trì nhẫn nại, nỗ lực và không bỏ cuộc hay chùn bước, thì từ năm 2023 đến 2030 này chính là khoảng thời gian Giáp Dần nhận lại được những thành công nhất định. Những người tuổi Giáp Dần lúc này đã luôn dành thời gian để có thể tìm kiếm cho bản thân nguồn cảm hứng sáng tạo, ý tưởng phong phú, đồng thời dám thử sức bản thân và những lĩnh vực ngành nghề mới có thể triển khai những ý tưởng táo bạo hơn. Quý nhân ở bên cạnh sẽ giúp cho bản mệnh mở ra được những hướng đi mới mà chưa ai từng bước đi sự đánh giá cao từ cấp trên làm tăng cơ hội thăng tiến trong tương lai cho giáp dần. Với những giáp dần, làm chủ kinh doanh buôn bán, làm tư nhân thì luôn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà thoái chí nản lòng, bởi vì đến cuối cùng thì quý nhân sẽ xuất hiện và chỉ ra cho giáp dần cách để có thể biến thách thức thành cơ hội. Tử vi 12 con giáp từ năm 2023 đến 2030 sẽ là một giai đoạn có nhiều sự thay đổi cho cuộc đời vận thế giáp dần để gia tăng phúc khí, sự may mắn. Tử vi khuyên cho giáp dần nên có những sự thay đổi lớn, ví dụ như có thể kết hôn, mua nhà hoặc có thể trang trí nhà cửa, mang theo bên mình những vật phẩm phong thủy phù hợp với bản mệnh để gia tăng tác dụng cho vận khí may mắn. Từ năm 2023 đến 2030, giáp dần sẽ được quý nhân giúp đỡ, nên dù gặp phải chuyện gì, thì đến cuối cùng sẽ đưa đến kết quả tốt đẹp, khả năng thăng tiến rất lớn. Ngoài ra vận tài lộc trong 7 năm này của giáp dần cũng tương đối thuận lợi. Nếu như có ý định kinh doanh, thì từ năm 2023 đến 2030 là những năm phát triển mở rộng rất tốt. Thực lòng thì từ năm 2023 đến 2030, giáp dần sẽ cực kỳ vất vả và gặp nhiều biến động mặc dù giáp dần rất mạnh mẽ, có bản lĩnh, nhưng đôi lúc vẫn không tránh khỏi việc rơi vào hoàn cảnh lao tâm, khổ tứ. Tuy nhiên, điều mà giáp dần cần làm trong thời gian này là phải kiên định với những định hướng của bản thân, đừng vì một chút sóng gió mà lung lay ý chí nghị lực của mình. Từ năm 2023 đến 2030 chính là khoảng thời gian mà công việc của giáp dần này có sự chuyển biến thay đổi rất lớn, cũng có thể là thuyên chuyển công tác hay mở rộng thêm quy mô lĩnh vực, ngành nghề khác hoặc cũng có thể là tham quan tiến chức. Tiến chủ có thể cảm thấy cực kỳ băn khoăn, bối rối hay thậm chí là có thể đánh mất định hướng của chính bản thân mình. Những lúc như vậy thì giáp dần cần phải khiêm tốn, thận trọng, hỏi thêm ý kiến, quan điểm của những người đi trước. Đối phương có thể sẽ là quý nhân của giáp dần, dẫn đường, chỉ lối cho giáp dần, chỉ ra được phương hướng, con đường đi đúng đắn nhất. Tuy nhiên, thì tiến chủ cũng sẽ được các tinh phúc thần nâng đỡ, công việc cũng dần hanh thông thuận lợi và đi đúng với vận trình cuồng quay, giáp dần cũng trở nên bớt vất vả hơn. Nhờ sự thúc đẩy cũng như là hộ chiếu của nhiều cát tinh mà gia chủ có thể dần dần tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề thích hợp nhất. Hãy tiếp tục phấn đấu nỗ lực và cố gắng để có thêm được nhiều thành công hơn nữa giáp dần nhé. Mệnh số giáp dần, trời sinh vốn sở hữu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và kiên định trước mọi sóng gió. Tín chủ luôn tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực phấn đấu hết mình thì sẽ gặt hái được thành công như mình mong muốn. Năm 2022 qua đi, Giáp Dần đã phải trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, nhưng nhờ vào bản lĩnh tuyệt vời của mình thì Giáp Dần đã từng bước giải quyết vấn đề. Từ năm 2023 đến 2030, Giáp Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hình sự, cũng như vận khí may mắn sẽ đón chờ Giáp Dần. Đặc biệt là được sự chiếu cố của quý nhân, giúp cho cuộc sống của mệnh chủ thăng hoa, phát triển hơn. Từ năm 2023 đến 2030, vận trình công danh sự nghiệp của Giáp Dần có nhiều khởi sắc, một phần cũng là nhờ vào sự xuất hiện đúng lúc của quý nhân, giúp bạn sửa chữa, khắc phục được những vấn đề nan giải. Từ 2023 đến 2030, Giáp Dần sẽ có những chuyển biến, những sự thay đổi về nơi ăn trốn ở hoặc là công việc làm ăn. Chính vì vậy, hãy nhân cơ hội này, hãy tìm ra điểm mạnh, thế mạnh của chính bản thân hoặc là những điều mà bản thân giáp dần thực sự mong muốn, mọi việc khi mới bắt đầu sẽ gặp phải nhiều trắc trở và chướng ngại. Điều giáp dần cần làm bây giờ chính là kiên trì, nhẫn nại để theo đuổi ước mơ, mục tiêu và đam mê đến cùng. Quý nhân nhất định sẽ giúp đỡ cho giáp dần, góp phần giúp cho giáp dần đạt được thành công tốt đẹp. Với những tín chủ, làm đầu tư, làm ăn, kinh doanh thì có thể thử sức của bản thân với những hạng mục dự án mới. Đừng việc khó khăn vất vả mà e sợ hay chùn bước, bởi vì đây chính là yếu tố tất yếu quyết định đến sự thành công của tín chủ. Ở khoảng thời gian này thì Giáp Dần nên chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên với đồng nghiệp. Đó có thể là những người sẽ giúp đỡ Giáp Dần rất nhiều trên phương diện công danh và sự nghiệp đấy. Bước sang 7 năm tới, Giáp Dần sẽ có một cuộc sống thăng hoa hơn hẳn so với năm 2022, khi sự nghiệp, công danh của mệnh chủ có được những bước tiến phát triển, được cải thiện rõ rệt. Nhận được sự ghi nhận của cấp trên, khả năng thăng quan tiến chức được nâng lên, thông thường nhờ vậy mà cũng tăng tiến không ngừng nghỉ. Nếu như giáp dần tìm được những lĩnh vực phù hợp để phát triển nó, không ngại di chuyển và duy trì được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người ở xung quanh, thì vận tài lộc của giáp dần sẽ ngày càng hoành phát. Chuyên gia ngũ hành đã nhận xét rằng, trong cách ứng xử thông thường của các gia đình hiện nay, có một nghịch lý mà ít giáp dần nhận ra đó là những khó khăn trong việc nói ra lời yêu thương chân thật. Điều này hiển hiện rõ ràng trong thực tế đối với người khác ngoài xã hội, nhiều khi giáp dần không cần phải suy nghĩ đắn đo để có thể dễ dàng nói ra những lời khen ngợi hay tán dương, cũng thẳng thắn bày tỏ tình cảm cá nhân một cách rõ ràng. Tuy nhiên với những người thân yêu trong gia đình như là cha, mẹ, anh, chị, đặc biệt là giữa vợ và chồng thì lại luôn cảm thấy ngại ngùng do dự, thậm chí là không thốt được nên lời. Đặc biệt là khi đến tuổi trung niên giáp dần lại càng ngại nói ra những tâm tư, tình cảm trong lòng. Thế nhưng các chuyên gia tử vi cho rằng cuộc sống là một cuộc hành trình dài và những người yêu thương nhau cần luôn dành tình cảm tốt đẹp nhất cho nhau, chăm sóc quan tâm đến nhau trong chuyến hành trình ấy. Trong từng khoảnh khắc cuộc đời, những cử chỉ lời nói yêu thương đơn giản nhất cũng sẽ giúp gắn kết với quan hệ của giáp dần thêm bền chặt. Đó cũng là cách để giáp dần có thể hiểu biết, thông cảm, yêu thương đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Điều này cũng được người xưa đúc rút bằng những kinh nghiệm quý báu, qua những câu nói, lời nói gói vàng, hay lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Khi bước vào tuổi trung niên, giáp dần sẽ phải gồng gánh trên vai những trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu hỏi giáp dần ở tuổi này sợ nhất điều gì, câu trả lời có lẽ chỉ gói gọn trong ba điều, con cái ốm đau, cha mẹ già đổ bệnh, sức khỏe bản thân không tốt, khi còn trẻ tuổi trẻ là vốn liếng quý giá của một đời, cũng chỉ là là một câu nói, nghe vào tai nọ, rồi ra tai kia. Nhưng khi trở nên già dặn và từng trải hơn, giáp dần mới dần phát hiện ra giá trị của nó. Đến một lúc nào đó, thì giáp dần có thể sẽ phải đối mặt với cả ba nỗi sợ đó cùng một lúc. Con cái chính là điểm yếu của cha mẹ. Giáp dần vốn luôn nghĩ mình có thể kiên cường vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Nhưng đến khi có con rồi, mỗi khi con gặp chuyện, thì giáp dần lại thấy bản thân chưa đủ tốt, phải cố gắng thêm. Cha mẹ cũng là nỗi trắc trở trong lòng của những người con như giáp dần, tín chủ khi đến tuổi trung niên, cha mẹ của tín chủ đều đã bạc trắng mái đầu. Khi cha mẹ cao tuổi khỏe mạnh, mọi thành viên trong gia đình giáp dần, dù làm gì, dù đi đâu, cũng luôn thấy có điểm tựa vững vàng. Nhưng một khi cha mẹ cao tuổi dần suy yếu, cùng với đó là biết bao bệnh tật cho người, người làm con như giáp dần, mới thấy thời gian trôi đi quả thật nhanh. Điều đáng sợ nhất là khi Giáp dần đã có được tiền bạc địa vị, danh vọng trong xã hội, nhưng cha mẹ lại chẳng còn có thể ở bên để chia sẻ niềm vui đó. Khi một Giáp dần tới tuổi trung niên, sức khỏe của cha mẹ chính là điều mà tín chủ đau đầu nhất trong lòng, đồng thời sức khỏe của bản thân cũng dần trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Ngày trẻ Giáp dần cũng có thể thức đêm giải trí hoặc điên cuồng làm việc vì muốn có được một tương lai tốt đẹp. Nhưng đến khi tuổi trung niên bắt đầu tới gần, tín chủ mới nhận ra sức khỏe đang trôi tuột thật nhanh, khi đó mọi sự đánh đổi đều là vô nghĩa. Lúc còn trẻ, Giáp Dần cũng muốn tranh thủ kiếm tiền để về già hưởng thụ, được đi du lịch khắp nơi, được tận hưởng nhu cầu giá trị. Đến khi sau tuổi 50, nhìn lại Giáp Dần, mới nhận ngộ ra, hạnh phúc đơn giản chỉ là cả gia đình đều mạnh khỏe và bình an. Tiền kiếm cả đời cũng không bao giờ là đủ, thay vì khổ tâm kiếm tiền, hãy học cách tôn trọng sức khỏe và yêu thương cha mẹ con cái người thân xung quanh nhiều hơn. Nếu tìm kiếm trên Google, số kết quả cho cụm từ khủng hoảng tuổi trung niên không chỉ ám ảnh lo lắng về sức khỏe, mà đó còn là áp lực cuộc sống khi nhiều người mất tự tin về khả năng kinh tế, thất vọng với những điều lỡ dở tuổi thanh xuân, trong khi tuổi nghỉ hưu đã cận kề. Điều đó càng trở nên sâu sắc hơn trên vai của Giáp Dần, từng gồng gánh trách nhiệm kinh tế cho cả gia đình. Theo báo cáo tổng quan về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam, do tổ chức 5CCI phối hợp cùng Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc cho biết, người cao tuổi Việt Nam có khá nhiều bận tâm, trong đó nổi cộm là các vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, tiền hưu trí. Thiếu thốn, lo lắng tiền bạc ở tuổi trung niên không chỉ là vấn đề tinh thần mà còn có thể gây ra những cơn đau nhức khi về già. Những cơn đau này cần phải chữa trị, rồi hóa đơn y tế phát sinh, lại tạo thêm áp lực tài chính cho giáp dần ở độ tuổi trung niên, khiến gia chủ càng lo lắng hơn nữa. Theo các chuyên gia tử vi, để giải quyết được những căng thẳng này, giáp dần từ năm 2023 đến 2030, tuổi trung niên cần tìm cách cân bằng thân, tâm, trí thông qua chọn lọc ưu tiên và buông bỏ bớt những điều chưa làm được, tập trung vào những giá trị cốt lõi của bản thân, xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa cho cuộc sống. Từ năm 2023 đến 2030, sau 50 tuổi, nếu đi qua đủ ba trạng thái cao nhất của đời người, thì số phận của giáp dần sẽ thay đổi. Trong cuộc sống giáp dần thường bối rối trước vẻ bề ngoài, mắc kẹt trong thành công hay thất bại, bị ám ảnh bởi danh vọng và tài sản, hoặc chìm đắm vào những mất mát, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc, những trạng thái khác biệt sẽ giúp giáp dần hiểu rõ bản thân, phá bỏ những ảo tưởng bên ngoài, đồng thời nâng cao cảnh giới bên trong. Vì vậy, giáp dần càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó chỉ cần thay đổi số mệnh của đời đặc biệt từ 2023 đến 2030 với những giáp dần, bước qua ngưỡng cửa trung niên, sau 50 tuổi nếu đi qua đủ ba trạng thái cao nhất của đời người. Tín chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó, ba trạng thái cao nhất của đời người của giáp dần là gì? Thứ nhất, hiểu bản thân, đó là giáp dần nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi. Người hiểu thấu yếu điểm của mình sẽ là một giáp dần khôn ngoan, giáp dần không nhận ra bản thân vô tri thì mới là người ngu muội. Những giáp dần thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy nghĩ về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Phương Hi Si đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, một nghị sĩ cảm nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn bình tĩnh. Nhìn lại bản thân mình, ông mới nhận ra khi tập luyện, bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây Phương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt được thành tựu ghi danh sử sách. 2. Đó là hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn, nếu như một giáp dần, không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh thì rất dễ quá mức để cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Phiên là doanh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ giới trướng đều thả trung thành với người khác, rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận, bị cổ trách nặng nề, sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý. Chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên sao động. Chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn ít nói, cư xử chừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên nghiệp lớn. Tập trung và hiện tại thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai không tiếc nuối quá khứ là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi giáp dần, hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. Thứ ba, hiểu nhân sinh. Lý giải người khác giữ chữ thiện trong lòng, người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không buông bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai. Đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi Giáp dần đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác, thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung độ lượng, tín chủ sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì, đến khi tên trộm chán nản quay ra, đang lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói, đừng xá xa xôi vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi, tôi không nỡ để anh tay không đi về. Trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm, nói rồi vị thiền sư, cởi áo khoác ngoài trên người, chàng cho tên trộm đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy thương cảm mà nói rằng, Thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau khi thiền sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa. Ông giật mình sau đó vui vẻ nói, tốt quá vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu. Giáp dần hiểu nhân sinh, thì nhân sinh sẽ hiểu giáp dần. Giáp dần lý giải cho người khác, thì người khác cũng sẽ khoan dung với giáp dần. Lần lượt đi qua ba giai đoạn, tự hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người, giáp dần đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết video này của chúng tôi. Với thông tin chúng tôi vừa chia sẻ hy vọng sẽ hữu ích cho quý vị. Nếu như quý vị cảm thấy thông điệp của chúng tôi hữu ích, thì hãy nhấn vào nút chia sẻ để nhiều người hơn cùng biết đến. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!